Dạ con kính à, chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, con xin đọc phần Bali hôm nay. Mitsaka Sangha Hồ toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1. Mitsaka Sangha Hề Cha Hề Tu Lô Phô Đô Sô Mô Hồ Á Lô Phô Á Đô Sô Á Mô Hồ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 Upek Kha có bảy chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định u và xã Đoa đa sa mắc gan gani samma đích thi samma sang cấp bồ samma wa cha samma cam man tô samma chi vô samma vajamo samma sati samma samathi. yeah. samma samathi, mít cha đích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 Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài, cũng kính cảm ơn Thầy, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con xin mời vị kế tiếp đọc tiếp ạ. con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ ngài trí đức sư phước sang. con kính lễ cô tu nữ như pháp con xin kính chào thầy kinh con xin kính chào toàn thể đạo tràng dạ con xin cảm ơn cô Meta cô Hồng Nhung sư Châu Nguyễn sư Tina cho biết âm thanh rõ dạ con xin phép được đọc bài tiếp ạ con xin phép được đọc đoạn 2 bà quỳ sát tình đi giả ni chắc khun ri yang so tình ri yang ca ninh ri yang chi quyền ca jin ri yang ít thình ri yang bồ đi sinh ri yang chi quy tình ri yang ma ninh ri yang su khin ri yang đúc khin ri yang โสมนัสสินริยังโดมนัสสินริยัง อุปเปกขินริยัง สัตถิงริยัง วิริริน วิริรินริยังสันติงริยังสัมมาทิงริยังปัญญินริยัง an an nành nhà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 sát tha ba lần viriya ba lần sati ba lần samadhi ba lần bạn nhà ba lần hiri ba lần otta ba ba lần ari ahiri ba ca ba lần anotta ba ba lần có chín lực là một tín lực hai tấn lực 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Đã, dạ, con đã đọc bài xong, con xin phép mời vị kế tiếp ạ. alo alo ạ dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đỉnh lễ quý sư quý cô tam tu nữ dạ con kính chào thầy kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài dạ cảm ơn châu nguyễn pháp nguồn lộc ca và tina chưa biết tín hiệu nghe rõ đoạn 3 chắc Taro Adhipati Chanda Adhipati Viriya Adhipati chít tà thi bát ti quy mằng xà thi bát ti có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm chất tà rô a hà ra kapalika rô a hà rô phát sổ đu ti dồ mano sành chề tan nà ta ti dồ Quỳnh nhà nàng chát chát tút thằng có bốn loại vật thực là đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In riye subanet thaso ta bát timak ga nhà nhà nàng ảnh an nhà an nành nhà ta xà mì tin ri rằng arahat ta pha la nạ nhà nàng ảnh nha tà quyền ri dằng mắt trẻ cha nhà nà ni ảnh nhìn tà nì ti ba vô tràn ti chỉ huyết tin ri dành cha rồ bà rồ ba hoa sề na đu vi thằng hồ tị bây giờ trong những căn ý tưởng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 Rồi dạ, xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngày trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài. đoạn 4 Ban chắc win nhà nê sức cha nan ga ni awiri Yesu Batlan Ahetu Kesu Mak ni na Magangani Nalavanti Tatha Quý Chikicha Chitte E Các Kata Magin Ri Magin Riyapa Lapa Wang Nagachati Tuê He Tuka Ti He Tuka Cháu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 Dạ Nam Mô Bích Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức Dạ con kính đảnh lễ sư Phước Sang Dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ như Pháp Dạ con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng Dạ con xin phép được đọc bài Dạ con cảm ơn cô Meta, cảm ơn cô Nhung Sistina đã cho con biết tín hiệu ạ à. Misaka Sanggahu tác yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1 Misaka Sanggahe Chahe Tú Lô Phô Đô Sô Mô hô Á Lô Phô Á Đô Sô Á Mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân 1 tham 2 sân 3 si 4 vô tham 5 vô sân và 6 vô si Sattacha Nangani Vicharo Piti Somanasang Ekagata Đồ Manasang Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ưu và bảy xã. đoà đã sám mắt gàn gà ní sầm mà đích thí sầm mà sanh cấp bộ sầm mà hòa trà sầm mà cầm mạnh tổ sầm mà tri vô sầm mà hòa già mô sầm mà sa tí sầm mà sầm mà thí mít trà đích thí mít cha sanh cấp bộ mít trà hòa già mô mít trà sầm mà thí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 Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đọc tiếp đoạn 2. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh tốt. Cảm ơn Tina. Dạ con xin đọc Đoạn 2 Ba quy sát tinh rí gia ni chắc khuôn rí giang sô so tên rí giang ga nên rí rằng chi quyền rí rằng bắt đầu chiêu hên rí rằng ca yên rí rằng ít thiên rí rằng bố rí xin rí rằng trì quý tin rí rằng ma nên rí rằng su khiên rí rằng đúc khiên rí rằng sô má nát xin rí dăng đồ má nát xin rí dăng ú bát khin rí dăng sát thiên rí dăng quý rí yin rí dăng sát tên rí dăng sa mà thiên rí dăng banh nhiên rí dăng a nành nhà tát sa mì tên rí dăng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 10 lạc căn 11 khổ căn 12 hỷ căn 13 ưu căn 14 xả căn 15 tính căn 16 tấn căn 17 niệm căn 18 định căn 19 tuệ căn 20 vị tri đương tri căn 21 dĩ tri căn 22 cụ tri căn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 Dạ con xin à, phép được đọc tiếp ạ. Cảm ơn con Nguyễn ta cho biết tín hiệu và dạ, cảm ơn sư Châu Nguyễn. Con xin đọc tiếp đoạn 3. Cảm ơn cô Hồng Nhung ạ. Chataro Athipati Chanda Thipati Viriya Thipati Chitta Thipati Visangta Thipati có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chattaro ahara kapalikaro aharo passo dutiyo mano sanchet tariyo tatiyo vinyanang chatut thằng có bốn loại vật thực là một Đoàn thực hai Xúc thực ba Tư niệm thực và bốn Thức thực In, in ri Giêsu bàn banetha sota pati mắc gần nhà năng a nhận a năng nhà tát sa mi tình đi rằng arahata lan nhà năng anh nhà ta win đi rằng mắt chế cha nhà na ni anh nhìn đi rằng ri già ni ti ba phút chẳng ti chỉ quy tình đi dành cha ru ba ru ba hoa sê na đu vi thằng hồ ti bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ có nghĩa là tu đà hườn đạo tuệ vị chi đương chi căn tất dự lưu đạo trí căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả tuệ phụ chi căn tất a la hán quả trí trong các căn ở giữa dĩ chi căn tức là sáu sáu trí Mạng căn gồm cả hai sắc mạc căn và danh mạc căn. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin phép được xuống mic mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính chiên thầy, cảm ơn sức Nguyễn, cảm ơn cô Meta. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con xin phép được đọc tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Tina, cảm ơn Pháp Nguồn lộc Cai. Dạ, đoạn 4. Bành cha quyền nhà nề su trà nàn gà ni a wiri về su ba là ni a hề tu kề su mắc gàn gà ni na la phàn ti ta thà quy chi kích trà chi tề ề các ga tà mắc kìn riya ba la phà hoàng na gách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 rồi chắc hết ai đọc ha rồi bây giờ chuẩn bị ờ, giờ mình vô tới phần ờ, đố vui ha <clears throat> đố vui có thưởng ai nhanh tay được ờ, đoạt giải quá quân nha à? <laughs> câu hỏi số 1 một tên mù một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người một tên mù cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người phải có người hỏi anh ta rằng hai chấm có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì rồi xin dòng anh ấy nói hai chấm mù nên không thấy và cũng nghe gì tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì rồi phân tích coi ai ờ, lên phân tích cái ờ, bài này coi Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Nhung cho biết. Dạ cảm ơn Pháp Nguồn, cảm ơn Trong Nguyễn cho biết đã nghe được tín hiệu rõ. Dạ. À, con xin đọc lại câu hỏi số 1 và dạ, xin trả lời câu hỏi này. Một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người có người hỏi anh ta rằng Ở cõi địa ngục anh thấy được những gì? Anh ấy nói Tôi bị mù Nên không thấy và cũng không nghe gì và dạ, xin phân tích là Dạ thưa thầy Theo con thì cái câu này thì cái cái người mù ở cõi bốn cõi khổ đó thì có đủ có đủ sáu thọ nhưng mà cái anh này thì nếu ở cái cõi địa ngục á, thì ảnh không có mắt ảnh khiếm khuyết phần mắt thì ảnh không thấy được nhưng mà hỏi là à, ở cõi địa ngục anh thấy được những gì thì anh mù cho nên anh không thấy, không thấy được tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe và cái ảnh chỉ khiếm khuyết cái mắt thôi thì ảnh có nghe được đó là ở phần cõi địa ngục còn anh này ảnh sanh về cõi người rồi thì con nghĩ là ảnh trả lời như vậy là cái câu này không đúng thầy khi mà trở về sanh về cõi người rồi đó thì ảnh đâu còn nhớ gì ở cõi địa ngục nữa thầy thì con thấy câu này không đúng này nếu hỏi mà cái anh này anh đã sanh trở lên rồi trở lên cõi người rồi thì những gì ở địa ngục ảnh đã quên hết rồi thầy con trả lời vậy không biết có đúng không dạ con xin thầy chỉ dạy mà <laughs> gì khác à, chưa đúng chưa đúng à, bán không dịch được rồi đó nha <laughs> mời tiếp Thắng người là cái đó lên nói cái thắng người là cái giơ tay lên dạ con cũng chưa nghĩ ra được cái câu hỏi này bởi vì nó làm sao sao á một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì? Anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì phân tích. Thì con thấy hai à, câu nói này nó không có nên nói như thế bởi vì là cái anh mà hỏi cũng không thể nào biết được anh này ở địa ngục um, sanh về cõi người mà cái anh ở địa ngục này thì cũng không biết được là kiếp trước mình như thế nào cho nên là nếu mà trả lời như vậy thì à, thì đều cũng không có được à, đúng đã dạ, con xin phép được trả lời như vậy con xin phép được xuống mic ạ ảnh làm dịch theo luôn hết trơn học bài của anh hết rồi à, ai đây à, Tina là lại Tina lên cái Tina mời Tina nha dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cư tư nữ con kính chào thầy và đạo tràng con không chắc lắm nhưng mà con biết là cái người mù thì À, một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì dạ à, con người mù thì đã không có à, không có cái à, thần kinh nhãn rồi à, Ừ. thì thành ra à, ảnh trả lời không thấy không nghe gì là đúng thưa thầy um, um, Dạ con chỉ biết người mù là không có thần kinh nhãn thôi, còn cái phần này thì con nghĩ anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy, không nghe gì. À, dạ vì không có thần kinh nhãn thì không thấy, không nghe gì. À, dạ con chỉ nghĩ được có như vậy đó thì, thì thầy à, có sai xin thầy à, hướng dẫn thêm cho con ạ à. rồi đi theo uh, pháp nguồn lào cai lên núi tan si ban luôn <laughs> lên núi luôn <laughs> rồi cho nguyễn đâu lên lên núi theo luôn rồi sao cho nguyễn nói lên núi theo luôn cho lũ bộ dạ thưa thầy <laughs> biết là lụm trứng trước mà thầy còn kêu con lên để cho đi có đội nữa thầy để con đọc lại câu hỏi một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn ranh về cõi người có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì phân tích vậy dạ, thưa thầy con thấy cái câu hỏi này từ đầu nó đã kỳ rồi thầy tại vì ờ, một tên mù tức là ở ảnh đã sanh về cõi người thì hiện tại ở cái kiếp hiện tại này ảnh bị khiếm khuyết ở cái ờ, ờ, nhãn căn cho nên là còn ở cõi địa ngục ảnh mù hay không mù đâu có biết cái cái cái đó là ở cõi địa ngục ảnh là ừ, bị sanh về cái cõi nào thầy ờ, ở cõi khổ có bốn cõi là súc sanh địa ngục à, súc sanh ngạ quỷ a la và địa ngục nhưng mà cái tình cái anh mù là ở hiện tại ảnh đang ở cõi người và ảnh bị khuyết cái thần kinh nhãn cho nên ảnh không có thấy còn tới vấn đề là ảnh à, cái người kia cũng ờ, như cô Meta nói là đâu có biết được ảnh kiếp trước là ảnh ở cái cõi nào tại vì nó qua một cái kiếp sống mới rồi và cái à, những cái kiếp quá khứ của mình là chỉ có Đức Phật Ừ, mới có thể biết được cái điều đó thôi cho nên là à, đâu không không có nghĩ câu trả lời là không nên nói như thế à, dạ <laughs> thôi con đi lụm ờ, trứng đà điểu với lại uh, ờ, xích pháp nguồn lào cai con thấy uh, anh chánh tâm với anh giang nhật hạ chắc đứng ở bên ngoài nghe cảm thấy ấm ức chảy vô trong đây cứu bộ tụi con dạ con ờ, kính ờ, nhờ thầy chỉ dạy và dạ, con kính dâng mít lại cho thầy ạ à. <laughs> rồi pháp nguồn lào cai ngày này bán vé đắt quá lên núi <laughs> đắt quá <laughs> bán thêm được đồ đồ ăn nữa thì đem theo bán rồi mời cô bé ta dạ nam mô dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ con xin đọc lại câu hỏi số 1 một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết nạn sanh về cõi người có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì phân tích và dạ, con xin bổ sung thêm một cái ý như thế này thầy một người mà ở cõi địa ngục là cõi khổ đó mà khi có được cái tâm thiện sanh lên thì cái người đó sẽ được sẽ được lên cõi cõi người trở lại thì con bổ sung một cái ý như thế đó thôi anh này có lẽ là ảnh đã khởi được cái tâm thiện ờ, cho nên ảnh mới ờ, sanh trở về cõi người dạ con chỉ bổ sung như vậy thôi thầy dạ xin thầy à, chỉ dạy thêm rồi <laughs> cho cô uh, mấy ta thêm vé nữa nha pháp nguồn bà cai <laughs> thêm vé dắt thêm bà con đi chung cho vui <laughs> đâu uh, à, chánh tâm lên nói thử sao rồi rồi mời nha Dạ, à, trước hết con xin à, kính đánh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đánh lễ các quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào thầy kinh và kính chào cả lớp. À, thật ra cái câu này á, là hoàn toàn sai. Cái câu câu này đưa cái câu hỏi này hoàn toàn sai nếu mà mình nhìn mình nhìn nghĩ kỹ lại mình phân tích đó thì thứ nhất á <coughs> cái người mà ở, ở cõi địa ngục á là đây phải hưởng đây không thể mù mà không nghe gì được Tây Háp tôi phải có đủ hết căn để chịu mọi cảnh khổ của họ vì họ là những cái chúng sinh bị xuống địa ngục thì những căn những cái thần kinh những có đó họ phải có hết để họ trả cái những cái khổ của họ đã làm những cái uh, những cái nhân xấu những cái quả vì họ phải hưởng họ phải những cái quả bất thiện đó họ phải có hết chứ họ không thể nào mà họ bị khuyến khuyết cái gì à, à, sau này như là những cái năm căn với cái ý họ phải bị có hết hoàn toàn có để họ à, ờ, lãnh những cái cảnh khổ đó họ phải lãnh những cái cảnh khổ đó chứ không thể nào mà nói mà họ bị à, à, À, mắt mù hay là không thấy gì thì là thứ nhất là cái cái cái vế đầu là nói là cái đó là thầy đã thấy sai rồi đó uh, còn có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì thì cái cái này lại càng hay nữa tại vì khi mà những người mà <clears throat> ở à, ở ở cõi cảnh khổ đó mà khi mà được lên làm người á chưa chắc họ họ biết họ thấy những cái những cái quá khứ của họ trừ là những người mà những người mà tu tập những người mà những vị thánh hay là những gì mà à, những người mà tu thiền hay khi mà họ tục sinh lại thì họ những cái những cái những cái uh, họ tu thiền họ là người tam nhân thì họ đắc được thiền họ họ có thấy những cái quá khứ của họ còn cái người này á, họ họ không thể mà nói là uh, là thấy là cái sai rồi với cái cái đó là họ cái câu này là nói sai vì cái người này nếu mà đã là à, ở địa ngục lên mà mà là những người vậy mà biết nói là tôi là bị mù không thấy và cũng không nghe gì đây là cũng là cũng tào lao nữa bởi vì cái câu này cũng là phân tích là cũng là sai nên kết luận lại là không nên nói như thế và dạ, con xin hết thưa thầy xà thứ xà là hay nhớ bài hay ha quái địa ngục đâu có bị mù vậy <laughs> quái địa ngục còn phải đủ các chân hết để mà chịu quả khổ nó bị mù lên mà bị mà, mà mù giống mù <laughs> cái chính yếu của câu hỏi là trong đó quý vị có nhớ bài ừ, nhớ bài ha xà thử xà thử ha rồi thì trong quyển muốn là lên giơ tay lên nói gì đó mày Dạ thưa thầy thì ý của con đó thầy là cái tên mù như thầy nói tức là ở ở cái tức là sau khi tái sanh là hiện tại đang đang bị mù chứ không phải là ngay cõi khổ ngay ở dưới cõi địa ngục bị mù á thầy chứ ở cõi địa ngục thì dĩ nhiên là phải phải phải đủ sáu căn như ờ, huynh chánh tâm nói cho nên cái câu này từ đầu là con nói nó <laughs> nó kỳ rồi nhưng mà phân tích mấy sao thì con con ờ, con ờ, uh, xin thua tại vì cái đó Quỳnh Chánh Tâm đã nói uh, rất là rõ ràng là xa thú còn cái hiện tại ý con nói là ngay uh, ảnh đang bị uh, mù ở ngay cái kiếp hiện tại này còn cái kiếp trước của ảnh ở cõi địa ngục hay cõi nếu như mà ảnh ở cõi địa ngục thì ảnh dĩ nhiên phải đủ 6 căn rồi dạ con chỉ bổ sung vậy thôi ý con nói là ở ngay kiếp hiện tại sẽ tức là khi sanh về cõi người rồi thì ảnh bị mù chứ không phải ở dưới cõi địa ngục ảnh bị mù ạ à dạ con kính nhường mic cho thầy pháp nguồn lào cai cho à, à, cho nguyễn thêm vé nữa nha <laughs> hôm nay tao đâu có nói gì gọi người bị mù đâu <laughs> đứng chết tụi bảy tụi bả em nói khỏi thì ngủ rồi đừng lắc cho thêm vé nữa nha pháp nguồn <laughs> rồi câu số 2 câu số 2 nữa cãi nữa <laughs> hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau phải ông a nói Đông Á tôi chán tôi vì chán cái tâm quá nên nằm đây còn anh thì sao tôi vì chán cái tâm quá nên nằm đây còn anh thì sao ông b nói tôi cũng vậy chán quá tôi cũng vậy chán quá rồi mình bắt cài gom lại cho câu hỏi cho nó thành câu thôi được không cái, cái, cái, câu này rồi ha đó là nguyên câu ha rồi mời pháp ngôn ra nha dạ thưa thầy con xin phép được đọc lại câu hỏi ạ hai vị trời vô thường nằm cạnh nhau ông a nói Tôi thì chán cái tâm quá nên nằm đây, còn anh thì sao? Ông B nói, tôi cũng vậy, chán quá, phân tích. Dạ thưa thầy, cái câu này thì uh, nó cũng không có đúng bởi vì là hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau thì nói hai vị trời vô tưởng thì là những cái vị này là cõi vô tưởng thì nó không có tâm cho nên là uh, cho nên là ông A nói với ông B này này cái kia thì con thấy không có đúng ạ với lại ông A nói vì, vì tôi chán cái tâm quá nên nằm ở đây còn anh thì sao thì con thấy không có đúng bởi vì là có vô tưởng tức là không có tâm rồi cho nên không có cái suy nghĩ gì cả dạ con xin phép được trả lời như vậy con xin phép được xuống mic có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con đúng không vậy đúng không đúng không xà thử xà thử <laughs> xà thử 10 điểm thôi nãy chánh tâm 10 điểm thôi giờ không còn là cai 10 điểm rồi xà thử không búp bê rồi câu số 2 không câu số 3 một con đại bàng một con đại bàng bay lượn trên cung trời đảo lại một con đại bàng bay lượn trên cung trời đảo lại rồi gấp lấy hạt ngọc của vua đế, vua trời để thích rồi gấp lấy hạt ngọc của vua trời để thích vua nổi giận tống giam con đại bàng vua nổi giận tống giam con đại bàng bài nào phải bất cài rồi mời quý vị nha Dạ, thưa thầy, con xin được uh, à, thầy trả lời thêm câu này ạ một con đại bàng bay lượn trên cung trời đao lợi rồi gắp lấy hạt ngọc của vua trời đế thích vua nổi giận tống giam con đại bàng dạ thưa thầy cái um, con đại bàng thì là nó là um, chúng sanh ở cõi khổ uh, nó um, uh, nó không thể nào nó có mặt ở trên cung trời đao lợi được cho nên là uh, câu hỏi này uh, con thấy nó không có đúng uh, nó là à, à, nó nó là chỉ có là ở những cái cõi cõi khổ chứ không không có mặt trên công trời đau lợi được ạ cho nên câu hỏi này nó sai con xin phép được trả lời như vậy có vì sai mong thầy chỉnh sửa cho con đúng không vậy <laughs> rồi xa thứ xa thứ con trời đâu có thú không à. <laughs> con trời có thú ừ, có mấy con trời không biết không qua ông về ông xe xạo để thú thiệt đâu có là không rồi xa thứ dạo này à, à, không người lào cai cũng khá khá ha chuẩn bị <laughs> là à, chuẩn bị uh, sắm uh, xe hơi là chở bạn bè lên uh, núi Tansiman để mà khỏi gần uh, đi bộ <laughs> câu số 4 câu chuyện vui này, câu chuyện vui nha câu chuyện vui ta để ta nói là nó, nó, nó có thiệt quá nhưng mà mình phân tích không con chuột dí rượt con mèo Đấy. chú mèo sợ quá chạy tút vào hang con chuột nói với con mèo hai chấm con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à bao mới là số 1 mày tưởng mày ngon à bao mới là số 1 phân tích tâm à, các bạn phân tích đàng hoàng nha rồi mời quý vị Dạ thưa thầy, im quá con xin được thử phân tích xem ạ. Con chuột xí dượt con mèo, chú chuột sợ quá chạy tút vào hang. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1, phân tích tâm. Dạ mọi người có nghe thấy âm thanh của con không ạ? Alo. Dạ vâng, cảm ơn. Xin chào Nguyễn, Minh Phạm của Meta con chuột dĩ dượt con mèo chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hoa hang gọi là tâm tâm tâm sân hợp phẫn nộ uhm, tâm sân hợp phẫn chạy vào vào hang con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số 1 thì cái câu này là là cái con chuột nó lắng tâm tham thọ hỷ hợp tà à, à, cái này nó nó có phần ngã mạn ừ, tâm tham cái thọ hỷ à, nó nó nó có gì nó có ngã mạn ở đây nhưng mà để con con ba không nhớ cái cái chữ ngã mạn này đọc như thế nào cho nó hợp lý con chuột dí dượt con mèo chú mèo sợ quá chạy tốt vào hang thì cái đoạn chú mèo sợ quá chạy tốt vào hang này thì là tâm sân à, tâm sân thọ ưu hợp phấn à, con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số 1 là Ờ, tâm tâm tâm tham thọ hỷ ờ, tâm tham thọ hỷ ờ, nó nó hợp với với ngã mạn đấy thưa thưa thầy còn phân tích như vậy còn xin mời một vị khác chắc chắn là cũng chưa được chuẩn lắm con xin phép mời mọi người nhé đừng để rung trống rồi à, chào thưa không mời cô mấy ta lên phân tích thêm cho mấy ta ơi. rồi mời cô lấy điểm ngon lành đấy <laughs> dạ con xin đọc lại câu hỏi số 4 con chuột dí rượt con mèo chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số một thì theo thực tế thì con thấy là con chuột không có bao giờ mà dám rượt con mèo hết thầy con mèo rượt con chuột thì có chứ còn thực tế là con chuột mỗi khi mà thấy con mèo rồi còn ở bên Việt Nam ở nhà con nuôi mèo đó con thấy là mỗi khi mà con chuột nó thấy con mèo là nó sợ nó chạy mất tiêu rồi chứ con mèo không bao giờ mà sợ con chuột hết thầy thì câu hỏi này thì con thấy về thực tế thì nó không đúng thầy con chuột làm sao mà dám rượt con mèo được con thấy mà hồi đó nhà con á, con chuột mà nó thấy con mèo rồi á mà con chuột đó là con chuột cống luôn vậy mà nó thấy con mèo rồi là nó ré lên nó chạy mất tiêu chứ không bao giờ mà con chuột mà dám lợi gần con mèo hay là rượt hết trơn thì con thấy câu này không có đúng đâu thầy thực tế thì không có đúng thì không biết con nói như vậy có ờ, cái cái cái cái gì ý kiến này có đúng hay không thầy cho con biết đi rồi con mới à, phân tích tiếp còn nếu mà con sai thì thôi dạ xin thầy cho cho con biết xin thầy chỉ dạy đi <laughs> cái này nó đã nói là chuyện vui chuyện vui thì mình không có tính nó thiệt hay không thiệt đó là chuyện vui trước mà là câu chuyện vui À, nhưng mà thực tế cũng có con, con, con, con nhưng mà biết có con có chuột nó được mèo nha quý vị mấy con chuột bự chuột cống bự nó được mèo chẳng có dịch luôn á tại quý vị không biết có đó. <laughs> nó được mèo thấy mòn luôn <laughs> à, nhưng mà cái này là câu chuyện vui ha mình phân tích tâm về tâm đó. à, phân tích làm sao cho nó rõ ràng từng câu từng câu nó thuộc về loại tâm nào tâm nào ha <laughs> rồi mời người ta lên phân tích lại phân tích đúng vô cái trạng thái tâm pháp ha I just wake con Dạ, con xin đọc lại con chuột với con mèo, chú mèo sợ quá, chạy tuốt vào hang. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một. Dạ, à, con chuột dí rượt con mèo. Đây là dí rượt con mèo dạ thì đây là tâm uh, dạ, à, đây là cái cái tâm à, và dạ, tâm tham tâm tham mà tâm tham mà hợp tà thầy con chuột với rượt con mèo tâm tham hợp tà rồi chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang thì chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang đây là à, cái tâm sân ở u rồi con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon mày ngon à tao mới là số một thì con chuột nói với con mèo cái câu này là À, con mèo có cái tâm ngã mạng tức là cái cái tâm tham mà ly tà thì nó có cái tâm ngã mạng nó nói nó là số 1 và con xin phân tích như vậy không biết đúng không xin thầy chỉ dạy ạ à, xa thứ xa thứ là mời cho Nguyễn rồi anh Nguyễn Linh ờ, phân tích cả. Dạ thưa thầy, cái này phân tích theo lộ tâm hả thầy? À, con xin phân tích thử nha thầy. À, dạ câu số 4. Con chuột dưới rượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à? Tao mới là số một. Phân tích tâm. Dạ thưa, à, con chuột dí rồi con mèo, cái này là thân biểu tri. À, chú mèo sợ quá chạy tốt vào hang. Dạ thưa thầy, cái này nếu xét theo lộ trình tâm, đây là lộ trình tâm cảnh rất lớn, có động lực à, động lực sân À, bảy cái động lực sân rồi à, có à, theo con nghĩ cái đây là có na cảnh tại vì chạy chạy vô trong đó rồi là vẫn còn hoảng sợ rồi con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số 1 thì cái này là cái này là ừ, tâm này sao ta à, con mèo khúc trên đó là ừ, lộ trình tâm cảnh rất lớn có động lực sân còn con chuột à, nói với con mèo à, dạ thưa thầy cái này là tâm tâm tham tâm tham thọ ưu à, sao ta khúc này <laughs> tự con bị đứng à, ờ, con, chuột nó với con mèo chắc con chỉ nói được tới đây thôi thầy ơi tức là cái cái vế thứ nhất là con chuột với rồi con mèo là thân biểu tri chú mèo sợ quá chạy túi vào hang thì cái này là lộ trình tâm cảnh rất lớn à, có bảy cái động lực à, sân à, và có là cảnh còn con chuột nó với con mèo cái này là tâm tham thọ ưu dạ thưa con có sai con nhờ thầy sửa con xin đi làm trứng trước à dạ con kính nhân mít cho thầy <laughs> cái này cái này không không có lụm trứng nữa mà phạt quỳ nhang luôn nha <laughs> lụm trứng vậy tâm tham mà có tâm tham thọ ưu là sao có vậy có tâm tham là thọ ưu luôn nha <laughs> bỏ lại rồi <laughs> Ủa, lộn lộn ghế là chết người nào <laughs> ờ, cô cô pháp nguồn ờ, lào cai có muốn là, là, là nói lại cho nó rõ ràng lấy ờ, điểm đọc giảng quán quân hơn rồi mời phân tích kỹ lưỡng từng câu nha dạ thưa thầy con xin được phân tích uh, thêm một chút uh, con chuột dí dượt con mèo chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang thì cái chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang này là tâm ừ, tâm sân thọ ưu à, hợp phóng dật chỗ này là hợp phóng dật và vâng, vì là sợ quá chạy tuốt vào hang thôi là chú là tâm tâm sân thọ ưu hợp phóng dật uhm, còn con chuột nói với con mèo là tâm uh, mày tưởng mày ngon à tao mới là số 1 thì khi mà thấy con con mèo chạy rồi thì thì nghĩ ta đây là thắng cho nên là tâm tham thọ hỷ à, tâm tham thọ hỷ và có ngã mạn ở trong này ạ đã dạ, con xin được phân tích như vậy có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con tưởng là bổ sung gì còn tại người chết nữa, lâm sơn thọ u hộp phóng vật lâm sơn thọ u hộp phóng vật đâu ra cái vậy nói <laughs> được lắc nhưng mà chết rồi <laughs> à, đâu à, cô mấy ta muốn lấy lại điểm không phân tích lại chút xíu nữa cho con lành. À, thứ nhất là con chuột dí được con mèo làm gì con mèo sợ quá chả biết hang tâm gì con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số một ha ba câu vậy thôi em phân tích dễ quá rồi mời dạ con xin phân tích lại thầy con chuột với rượt con mèo thì con thấy đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà để vô trợ tâm tham thở hỷ hợp tài vô trợ và con chuột dí rượt con mèo chú mèo sợ quá chạy tốt vào hang thì con mèo sợ quá chạy tốt vào hang đây là tâm sân thọ u rồi con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à tao mới là số một thì đây cũng là tâm tham thọ hỷ nhưng mà ly tà bởi vì nó có tâm ngã mạng cho nên ly tà và con chỉ phân tích như vậy không biết có được đúng hay không hay là có chỗ nào sai nữa thì xin ngã thầy chỉ dạy <laughs> dạ, theo, theo chuột mà nó dí nó được con mèo đó, thì, thì, thì, thì tâm gì chuột diện pháp rồi cái lên hả rồi lên nó lại đi ráng lấy lại 10 điểm coi <laughs> dạ thưa thầy con xin được phân tích lại từ đầu ấy con chuột dí duyệt con mèo đây là tâm sân hợp phẫn à, tâm sân hợp phẫn nộ dạ còn chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang cũng là à, tâm sân à, tâm sân à, thọ ưu um, um, tâm tâm sân thọ ưu hợp vẫn à, con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1 thì là câu này là tâm tham thọ hỷ à, à, tâm tham thọ hỷ à, ly tà Lita Lita vô trợ dạ, con xin được trả lời như vậy con xin được xuống mất ạ rồi xà thấu xà thấu <laughs> à, cho cô mấy ta bảy điểm trúng được hai phần trăm à, không ngờ là gai nói lại trúng được là 10 điểm xà thử xà thử chuột rượt mèo sao tâm tham được cô mấy ta đang sân lắm được <laughs> mèo chạy cũng làm sân luôn à, chuột nó phát xanh nó khoái chí à, tâm tham là họp ngã mạng là đúng không rồi sao <laughs> đúng rồi câu chót nha câu chót ờ, mình ờ, tổng kết ai được nha câu số 5 cô ấy và anh kiến khô ái và anh kiến gặp nhau liền kết dính không rời gặp nhau liền kết dính không rời rồi từ đó cả hai tạo khá nhiều nghiệp rồi từ cả hai tạo khá nhiều nghiệp và cho ra bảy chú lùn xấu xí là cho ra bảy chú lùn sáu xiết <laughs> rồi, rồi phân tích được hết cái ý nghĩa câu này được hay xa à, thứ à. rồi xin mời nha Dạ, à, con xin kính chào thầy Kinh ạ. Thứ nhất con xin gợi ý để cho mỗi người có thể lên phân tích cho nó dễ. thì <clears throat> vì à, thứ nhất là giữa cô ái và anh kiến gặp nhau á thì liên kết dính nhau không rời cái đó là hai người đó là một có một cái sự tham tà kiến với nhau nhưng mà cái tạo nhiều cái nghiệp các tạo cái khá nhiều nghiệp nó có thể là nhiều cái nghiệp có thể là nói là uh, nghiệp từ quá khứ nghiệp từ như là uh, nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai hay là những cái quá khứ những cái quả đó nhưng còn những cái mà bảy chú lùn đó, đó thì có thể là à, có thể cộng nghiệp nhưng mà cũng không thể nào mà mình chết con nói vắn tắt như vậy thôi để cho mọi người có hiểu một số ý để phân tích như vậy dạ con xin chúng với con xin hết ạ có nghĩa Huynh nói cái này là phân tích về nhân quả hay là hay là phân tích về về tâm hay là về gì Huynh chánh tâm cô ái và anh kiến gặp nhau liền kết dính không rời rồi từ đó hai tạo cả hai tạo khá nhiều nghiệp và cho ra bảy chốt luồng xấu xí phân tích cái này phân tích về nhân quả hay là phân tích về gì con cũng không hiểu về phân tích về gì nữa nhưng nhưng à, con xin thử phân tích ạ dạ. cô ái và anh kiến là hai cái này là, là về phần chế định rồi còn à, à, gặp nhau liền kết dính không rời gặp nhau liền kết dính không rời cái này là do là do là do là nghiệp nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi cho nên là khi mà gặp nhau thì sẽ sẽ có bị tham ái bị tâm tâm tham ái thì à, rồi rồi từ đó cả hai tạo khá nhiều nghiệp thiện kiểu vô minh duyên hành trong 12 nhân duyên vô minh duyên hành cho ra bảy số lùn xấu xí thì bảy số lùn này là kết quả của của kết quả à, tình yêu của cô ái và anh kiến nhưng mà cho ra bảy chú lùn xấu xí thì cái này thì thì à, cũng là do là cũng không phải không nhất thiết là là do anh ái à, cô ái và anh kiến này tạo khá nhiều nghiệp À, bất thiện hay là thiện gì mà cho ra bảy chú lùn xấu xí này bảy chú lùn là là theo kết quả của bảy chú lùn này chứ không phải là do hai vợ chồng mà do hai vợ chồng này cũng chỉ là cộng nghiệp với nhau thôi chứ chứ mỗi người thì vẫn có biệt nghiệp riêng con con chia sẻ thêm một chút như vậy cho đỡ chống zoom thôi còn chắc là chưa được chuẩn lắm con xin mời một vị khác ạ tùm lum tà la nào cho Nguyễn ra lên là làm rớt rẽ rồi phải coi cho Nguyễn cho mấy ta rồi mời dạ thưa thầy từ nãy giờ con ăn trứng no luôn rồi đó thầy bây giờ con lụm trứng tiếp à, dạ châu cũng không hiểu luôn sít ơi nhưng mà con nói theo cái suy nghĩ của con đi ái à, câu năm cô ái và anh kiến gặp nhau liền kết dính không rời rồi từ đó cả hai tạo ra khá nhiều nghiệp cho ra bảy chú lùn xấu xí phân tích thì à, con nghĩ là cái này à, ái với kiến ý của thầy ở đây đó là tham ái và tà kiến à, thì um, cái đó là ái duyên cho à, thủ tức là tà kiến thủ à, tạo ra khá nhiều nghiệp thì cho ra bảy chú lùn xấu xí thì con nghĩ bảy cái này là bảy cái quả bất thiện à, bảy cái quả bất thiện thì cái đó còn <laughs> theo theo cái chứ không phải là ờ, thực tế tên gì hết thì con nghĩ cái này thầy nói cái này giống như là trong 12 duyên á, thì ái duyên cho thủ thì cái này là à, ờ, tà kiến à, tà kiến thủ thì nó cho ra nghiệp dĩ nhiên hai cái đó ấy ra thì sẽ cho ra bảy cái thì sẽ cho ra khá à, khá nhiều nghiệp bảy chú lùng xấu xí có nghĩ đây là bảy cái quả bất thiện hả thầy à, con không biết đúng không nha thầy thôi để con về con làm trấn tiếp à dạ con ờ, kính dân bích lại cho thầy ạ à. rồi xa thứ xa thứ giỏi quá đúng rồi đó quá <laughs> à, dạng kiến là gặp nhau liền kết dính nhau tức là tâm tham tà, tà kiến đó tham kết tà kiến đó đúng không cho nguyễn nói đúng đó. ai đó đồng sanh đó, hiện hữu này kia kết, dính nhau tham tà kiến là tạo ra nhiều nghiệp ở đây là nhiều nghiệp mà cho ra bảy chú lùng thì là nhiều ác nghiệp không bảy chú lùng là bảy quả bảy bảy tâm quả bất thiện xấu xí <laughs> cho là bảy chú lùng là bảy tâm quả bất thiện vô nhân đúng không quý vị quả bất thiện xấu xí không rồi xa thứ quá cầu nguyện giỏi quá câu này trả lời đúng cho hai chục điểm luôn xa thứ luôn <laughs> hai chục điểm rồi ờ, tổng kết là nãy giờ hai nhiêu điểm nhiêu điểm rồi cô ờ, cô meta chắc là ít điểm ha không đáp ngược là cai nhiều điểm chính tâm 10 điểm Pháp nguồn 30 Châu Nguyễn Như nữa Châu Nguyễn mới được cái câu này là 20 điểm đó là bao nhiêu điểm tất cả hai chục trúng con câu này thôi hả mấy câu kia không trúng nữa không hình như được không lãng hả hình như nhớ có trúng câu nữa mà gì vậy? ờ hai chục vậy là ờ, pháp nguồn lào cai đoạt giải quán quân tiếp ha rồi xa thử xa thử <laughs> pháp nguồn lào cai ờ, đoạt giải quán quân ha rồi nhưng mà phải nói rằng Châu Nguyễn đấu trúng cao sao này là được giải coi như là giải ờ, danh dự đó nha giải danh dự chứ không phải giải là gọi khó rồi Châu Nguyễn cũng được luôn được giải danh dự luôn rồi sao thử ha <laughs> giỏi quá á quân <laughs> rồi ờ, ba giờ năm mươi mấy phút rồi rồi học thêm chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ học thêm chút đi này cũng nghe ờ, hơi mệt mình học chút xíu thôi thì là học tới đâu rồi xong ha hai quyền luôn ha đây, hai quyền là bây giờ mình tới bài mới là đây rồi bài mới là có gỡ là mới rồi phải không nhớ có gỡ là mới rồi nha rồi mà nói là chính lực số 5 chính lực đúng rồi chính lực qua ba là đấy là chính lực rồi cho mình biết là chính lực này có phân được làm hai nhóm nhóm A là tính lực tấn lực niệm lực định lực và tuệ lực đó là năm lực tính tấn niệm để không là năm lực là nhóm thứ nhất rồi nhóm B là tam lực quý lực vô tam lực vô quý lực à, nhóm B là có bốn lực nữa là tổng cộng mình có chín lực à, thì như vậy chín lực là chúng ta phân làm hai nhóm nhóm đầu là tính tấn định tuệ nhóm hai là tàm quý vô tàm quý đó là hai cái được gọi là chính lực ha và bây giờ chúng ta sẽ đi vô nhóm A tính lực sách tha ba lần chính tính lực một và tính lực sắp tha ba lăng rồi cái chữ ba lá được dịch là lực hay là sức mạnh à, thì gọi là ba lá lực là sức mạnh ví dụ như mình có được một cái sức mạnh gì đó thì được gọi là ba lá à, là sức mạnh rồi sách tha là tính ở đây là niềm tin sách tha là, là niềm tin à, một cái niềm tin về một cái Ờ, nơi nào nó tốt đẹp thì được gọi là sát tha là niềm tin ha ờ, là tính thì sát tha bá lăng là sức mạnh của niềm tin tức là tính lực à, là sức mạnh của niềm tin rồi tính lực nha, thì ta cho anh biết là nó là niềm tin nơi tam bảo có sức mạnh không bị dao động thì khi nào mà mình có được cái niềm tin mà không bị dao động không bị lung lay không bị được thì lúc đó chúng ta có được cái tính lực à, bây giờ mình tin tưởng nơi Phật nơi pháp nơi tăng mà một có một cái sức mạnh mà không ai có thể mà đánh đổ ngã được cái niềm tin hết thì lúc đó chúng ta đã có được một cái tính lực tức là chúng ta có một cái nội lực về niềm tin à, tức là niềm tin về tam bảo thì như vậy như vậy thì cái tính lực này nó, nó phải là thiện chứ nó không thể là bất thiện nữa quý vị bởi vì tính lực là niềm tin là tâm sở tính tâm sở tính thì trong những cái tâm sở tịnh hảo biến hành à, thì tính lực này phải là niềm tin một cách chân chánh niềm tin đúng pháp niềm tin nằm trong thuộc thiện pháp và tin tưởng nơi đấng à, à, tối cao của mình là đấng tam bảo là phật pháp bảo và tăng bảo và niềm tin này có một cái sức mạnh một cái lực rất là mạnh và khó bị dao động bởi những cái tà pháp khác thì như vậy mới được gọi là tính lực rồi đó là cho chúng ta biết là cái ý nghĩa của cái tính lực là như thế nào ha còn mình, những cái mà chúng ta tin một cách mù quáng tin kia đó thì không không có xếp vô đây được ha nó thuộc về tà tính ha nó không phải là thiện pháp rồi nói riêng về ba lá là sức mạnh tức là bây giờ mình có chữ ba lá đó, thì nó cho mình biết là về sức mạnh đó, thì nó cho biết có những cái đặc thù riêng về cái sức mạnh này năm sức mạnh của vị vua à, tức là nói về một ông vua có cái sức mạnh à, như thế nào gọi là năm sức mạnh của vị vua à, thứ nhất là thân lực cán kiện tức là ông vua có một cái sức mạnh về thân sức khỏe tốt đẹp tráng kiện ha đó là sức mạnh của vị vua thân lực tráng kiện thứ hai là nhiều tài sản ông vua phải là người nhiều tài sản giàu có kho vàng kho bạc đủ thứ ha nhiều tài sản thứ ba sức mạnh hiền thần tức là có những bậc hiền thần phò thì đó là sức mạnh hiền thần thứ tư là dòng dõi cao quý tức là phải có dòng dõi quý tộc dòng dõi vua chúa hoặc là dòng dõi cao quý mà thứ năm là có trí tuệ à, ông vua phải có trí tuệ mới là một vua có sức mạnh thì trong trường hợp này nếu có đủ năm cái này thì quá tốt mà ông vua có đầy đủ nhưng mà trường hợp à, thiếu thì, thì sao thì à, ông vua bệnh hoạn à, thì thiếu một cái sức mạnh này à, ông vua bệnh hoạn thì ông vua không có cái sức mạnh về thân lực à, vua nhiều tài sản thì ông vua nào cũng có tài sản nhiều hết là giàu sang à, là, là, là, đương nhiên là phải có và nhiều tài sản rồi sức mạnh về hiền thân, à, sức mạnh nếu mà có được những bậc hiền thần những bậc hiền tài mà phò đó, thì lúc đó ông một vua giống như là chấp cánh ha có được cái tay phải tay trái tay phải mạnh thì đó là sức mạnh của bậc hiền thần đối với một vua có được cái sức mạnh đó à, rồi dòng dõi cao quý thì cái này là có ông vua nào cũng có cái dòng tộc cao quý ha. À, thì đó là cái sức mạnh của ông vua rồi cái quan trọng nhất là có trí tuệ à, chúng ta coi phim tàu coi mấy cái phim mà về vua chúa à, ít có vị vua nào có trí tuệ đó quý vị vua thường thường hôn quân rồi vua tham tàn vua đủ thứ chuyện à, mà bậc vua mà chánh vị vương chánh chánh chánh vua là vua mà chân chánh hoàng vua mà có trí tuệ ha vua thông minh trí tuệ xử lý theo đúng pháp này thì như vậy mới có được cái sức mạnh của trí tuệ à, thì như vậy năm sức mạnh của vị vua nếu người vua nào mà không có đủ cái này thì là quá dữ ha nhưng mà thường thường nó khó không phải dễ à, khó mà có đủ lắm à, thứ nhất là về cái à, trí tuệ là thấy một khó là à, ông vua à, có trí tuệ thông thái là cũng hiếm lắm bởi vì ông vua được phục vụ sung sướng quá là cũng trí tuệ nó cũng bị lùng lục đấy ha rồi ờ, thân lực tráng kiện thì cũng nhiều cũng vua cũng già bệnh hoặc là yếu ốm yếu bệnh hoạn thì cũng thiếu cái đó ha vì vậy đây là nó nói chung hết là năm sức mạnh của vị vua và thân lực tráng kiện nhiều tài sản sức mạnh hiền thân dòng dõi cao quý và có trí tuệ và cái sức mạnh cao nhất là sức mạnh về trí tuệ à, có một cái trí tuệ tốt đẹp ha rồi năm sức mạnh của nữ nhân là nữ nha người nữ có sức mạnh kinh khiếp lắm nha quý vị chánh tâm với lại à, gì đó dân nhật hạ cái trần nha sức mạnh nữ dân ghê lắm đừng giỡn nha <laughs> ờ, năm sức mạnh nữ dân ha thứ nhất là có sắc đẹp là sức mạnh à, nữ nhân có sắc đẹp là sức mạnh đó đây là cái sức mạnh kinh khiếp không Đấy, người nữ nào có sắc đẹp à, nhan sắc mặn mà hấp dẫn mê ly là bao nhiêu à, chàng trai là điêu đứng à, chết lên chết xuống là bán nhà bán cửa đi theo hết chỉ vì cái sắc bên ngoài theo cho nên cái sắc đẹp đó nó có một cái lực coi như là sắc đẹp có sức mạnh à, nó làm cho tan nhà nát cửa thôi <laughs> sắc đẹp của nữ nhân nguy hiểm lắm nha quý vị mấy ông cẩn thận nha có tài sản là sức mạnh à, cái này cũng rất là mạnh ha có tài sản là sức mạnh người nữ mà đã đã vừa đẹp rồi còn vừa giàu sang nữa thì thôi cỡ như uh, dân Nhật Hạ là gì nhỏ ha <laughs> tài sản là sức mạnh ha. rồi thông minh lên lợi à, thông minh lên lợi là sức mạnh đó người nữ mà thông minh lanh lợi người ta nói là à, người đàn ông mà thành công là đứng sau lưng có một người vợ à, có người đàn bà thông minh à, người đàn bà lanh lợi thông minh à, chứ người đàn bà cô lần cô lần thì đàn ông cũng tiêu luôn à, là thông minh lanh lợi là có sức mạnh ha rồi có giới hạnh là sức mạnh à, cái này là quan trọng ha người đàn bà có được cái giới hạnh tốt đẹp công dung ngôn hạnh này kia mà Ờ, có sức mạnh ờ, à, là có giới hạn là sức mạnh ờ, à, là, là cái sức mạnh này là rất là là, là khó có nha à, sức mạnh về giới hạn đó, tức là có một cái đức độ cao cả là nghe là rất hiếm nha cho nên đó là sức mạnh của một người nữ nhân mà có giới hạn rồi có con là sức mạnh à, người nữ mà có con là sức mạnh bởi vì người nữ mà không có con thì coi như là giống như là bị bị ờ, <laughs> mình bị mất đi cái cái, cái, cái năng lực để mà, mà gìn giữ rồi chồng gìn giữ vợ ấy gìn giữ chồng này kia nè mà bị mẹ chồng rồi cũng gia đình chồng nó không thích bởi vì người vợ mà không có đàn bà mà không có con mà đi mất đi cái năng lực rồi ha à, cho nên người nữ mà có đủ năm sức mạnh này thì thôi à, là mà mệt nghỉ ha à, nhưng mà quan trọng nhất là có giới hạn hôm nay là nhấn mạnh là có giới hạn châu có đụng hết hả <laughs> quá dữ do nhật hạ là đó là nó nói về năm sức mạnh của nữ nhân ha sắc đẹp là một sức mạnh không sao tài sản cũng là sức mạnh thông minh lên lợi cũng là sức mạnh giới hạnh là sức mạnh con cái là sức mạnh đó là năm sắc đẹp của nữ nhân à, người nào mà có được à, người vợ như vậy là cũng cũng mệt mỏi nè cũng cẩn thận ghê lắm thời <laughs> gian Nhật Hạ nhưng cũng có vợ cũng ngon lạnh ha à, tốt đẹp đầy đủ năm cái đâu thiếu nào ha à, quá tốt rồi. rồi tiếp đến là tám loại sức mạnh <laughs> tám loại sức mạnh thứ nhất là sức mạnh của trẻ thơ sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc à, nít mà khóc lên cái thì thôi ông bà cha mẹ gì quýnh lên hết ha <laughs> đó là sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc sức mạnh của nữ nhân là hờn giỏi à, đó là sức mạnh của nữ nhân là hờn giỏi khi mà nữ nhân mà giận rồi là mệt đó nha à, quý vị mệt mỏi nè sức mạnh nữ nhân là hờn giỏi nè à, khóc lóc này giận giỏi này là năng nỉ nó chết luôn ha này chắc mấy ông là biết hết rồi ha <laughs> rồi sức mạnh của kẻ cướp là vũ khí à, kẻ cướp thì sức mạnh nó đương nhiên nó phải có vũ khí nó mới đi cướp ha và vũ khí chính là sức mạnh của kẻ cướp sức mạnh của vua chúa là quy quyền à, ông vua là cho ông có sức mạnh quy quyền mua ừ. quà cho hết giận <laughs> còn lâu rồi à, tại là <laughs> sức mạnh của vua chúa là quy quyền ông vua có cái sức mạnh là quy quyền ông hét ra lửa sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo à, sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo rồi kẻ ngu nó không có biết dùng trí để nó xử lý vấn đề mà nó chỉ biết áp bảo tấn công người ta dùng sức mạnh để tấn công người khác ờ, kẻ ngu hay là áp bảo là cái sức mạnh đó sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa à, đây là sức mạnh độc đáo ha bậc mà tốt đẹp bậc hiền trí người ta không có dùng sự áp đảo mà ta dùng cái trí tuệ ta cảm hóa người đó chuyển hóa người đó từ ác sang thiện không đó là sức mạnh của bậc hiền trí sức mạnh của bậc nghe nhiều là thẩm sát à, tức là sức mạnh của bậc nghe nhiều là những vị nào có sự nghe nhiều học rộng ha có vậy là, là có sự thẩm sát dùng trí tuệ suy xét pháp thì kia đó có được một sức mạnh lực về về cái, cái sự hiểu biết đó là sức mạnh của bậc nghe nhiều sức mạnh của sa môn bà môn là nhẫn nại đó là sức mạnh của của những vị làm pháp nhẫn nại thiếu pháp nhẫn nại này thẩm sát là suy xét á dùng trí tuệ quan sát đó. sức mạnh của bà la môn sa môn bà la môn những ờ, ý nói là những người mà những vị tu tập nên mà thiếu cái pháp nhận nại này là, là không thể nào tu được không à, phải có cái pháp nhận nại và pháp nhận nại chính là cái sức mạnh để mà đem đến sự ờ, hóa độ chúng sanh ha à, cho nên sức mạnh sa môn bà la môn là nhận nại rồi chi pháp là tâm sở tính à, cho mình biết là đây chi pháp chính là tâm sở tính tâm sở tính nằm trong tâm sở tịnh hảo biến hành đúng không quý vị đúng không đó tâm sở tính là thuộc về tịnh hảo biến hành đó là chi pháp thứ nhất là chúng ta học về tính lực tức là sức mạnh của niềm tin sức mạnh của cái sự tin tin tin tưởng rồi số 2 là tấn lực viriya ba lần tấn lực là sức mạnh không thể bị dao động trước sự biến nhát à, sức mạnh là về tấn lực nó có sức mạnh không thể bị dao động trước sự biến nhát tức là những cái sự mà lười biến mà nhớt thay phát sanh lên thì nếu một người có tấn lực thì cái sự biến nhát này không có ăn thôi ha đánh gục ngã luôn à, hoặc là gần những kẻ biến nhát người mà có tấn lực thì không không ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng về này ha thì cho nên người có tấn lực tức là người có sức mạnh và không thể bị dao động à, bởi trước cái sự biến nhát luôn mạnh mẽ nỗ lực trong các thiện pháp như tứ chánh cần là người có tấn lực là người luôn luôn có một cái sự nỗ lực mạnh mẽ một cái sự mà tinh cần tinh tấn mạnh à, trong các thiện pháp à, đó là tứ chánh cần là nỗ lực tinh cần trong thiện pháp nha chứ không phải là trong ác ác thiện nha bởi vì tấn tấn tinh tấn cũng có nằm trong tâm bất thiện ha à, cho nên đây là phải nói là trong thiện pháp như là tứ chánh cần là bốn pháp tinh cần một cách chân chánh ha à, thứ nhất là thận cần thận cần cẩn thận mà tích cực cẩn